thử thức dạ chúc mừng em dạ, cảm ơn anh rất là nhiều trời ơi chai sinh banh dạ cái này là một cái cột mốc đáng nhớ coi như là đầu tiên là anh sẽ hân hạnh đồng hành cùng em dạ đó mercedes việt nam cũng hân hạnh đồng hành cùng em và hy vọng người bạn mới này của em sẽ đem đến cho em thật nhiều thật nhiều những may mắn dạ. những cái trải nghiệm thú vị trên những cái cung đường mà sắp tới của em trăm phần trăm là không có đồng độ còn không còn à, ok ok việc <laughs> vui nè bắn nha trời ơi <laughs> chắc không anh chắc không còn đúng không chắc, chắc, không còn mới dám uống nhá anh test thử rồi <laughs> dạ cảm ơn anh đây hai anh em à, mình à, một cái à, một trăm phần trăm để lấy hên nha duy không xích lại gần thêm chút xíu nữa gì <laughs> ok vô <laughs> rồi dạ một trăm trăm nha vô anh trời ngon nhá ngon ngon mà hấp dẫn ngon mà có em lại đưa rượu nữa là hết ngon ngon hết sảy nữa tăng độ ngon lên hàng diện thơm nữa món quà gì nữa đây rồi cảm ơn em nha món quà riêng của anh ha thôi ôi cái món quà này giống như là một lời cảm ơn giờ khui nè khui nè khui nè rớt hôm nay này là gì ồ nhiều, nhiều, nhiều, nhiều hộp vậy nghi lắm là này chưa gì quá trời hộp rồi nè à tiếp tiếp nữa đúng không anh trời ủa hộp này sao ta cầm luôn ha cầm luôn ha trời ơi nhìn đã quá à. tại sao cây biết tám như mình mà đứng vẫn lùng hơn hai em ta kỳ ta dạ ok đó, à, đó. ok cái này anh hòn lại chứ ờ, hả chim đinh rồi anh hòn lại ờ, chịu view rồi ok <laughs> vô luôn đúng không vô luôn trời để bắt người ta quay gì không cho người ta vô gì hết á cái này để màn luôn hả chào hành chán hả trời ơi trước khi mà mà mà mà mà à, hướng dẫn sử dụng dạ anh em ngồi đây chơi chút xíu ngồi chút xíu <laughs> đây cái thảm jean cái thảm jean ờ, cái thảm jean là anh vẫn còn bỏ trong bọc bao lông cho em chưa có lột ra ủa bản jean là thảm nó của mẹt luôn á hả đúng rồi thảm à. nỉ nó dễ dơ nhưng dạ, mà dạ. nó rất là mắc tiền dạ. tại vì sao nó nhập khẩu đây là đồ heo xe đây là cái hộp quà của Mercedes tặng riêng cho em đây là của ông ờ, Mercedes Benz Việt Nam à. tặng riêng cho khách hàng gì trong này đấy <laughs> chùm chùm mền đúng không đây, đây. À, có thư cảm ơn của tổng giám đốc À, à thường làm giám đốc có một chai nước ha có một cái viết Mercedes à. có một cái USB và có một cuốn sổ À. hy vọng em sẽ dùng sử dụng cuốn sổ này để mà em ghi... Ủa? cái này cái USB là là sao là con tưởng nó cái gì khó chứ không nó là USB à USB à, thôi à ok à, đó hồng vàng của mẹ ha nè dạ. đây là những cái đồ theo xe à. <laughs> trời ơi nhiều thế dạ. nhiều quà tặng vậy dạ túi à, túi cái túi sách đi chợ rất đi chợ ừ. em thích đội nón đúng rồi đúng rồi anh thích đội nón tặng riêng cho em ok anh tặng nha vậy dạ hả ừ. ok cho đội nón để đi uh, food tour cũng được ok bỏ cốp luôn được không này này tặng là mình có hết nha chứ để con đội anh vui vui anh buồn lại cái anh đòi lại sao <laughs> Đây, anh tặng thêm một cái chai nước nữa cho em một cái dạ. cameraman một cái vậy hả à. chai nước này nước gì cái chai đựng nước thôi dạ à, ok giữ lạnh chai giữ lạnh trời ơi tặng riêng cho caramel rồi nha ờ. ừ ok cảm ơn anh nhiều nha <laughs> à. rồi nãy giờ ổng không cho mình đụng vô cái xe chưa luôn quá rất là hồi hộp nè tôi <laughs> hướng dẫn sử dụng cho em nè à. trời ơi láng bóng luôn hồi à, bữa giờ in à, giờ láng luôn nè bây giờ là anh mời em vô là đề máy xe lên một cái lấy hình đó em à ok nè đây là cái thảm 5D dạ dạ nó nó làm bằng à, carbon dạ ủa là mua xe có sẵn gì vậy hả anh vậy có vậy hả này là sao mua sao xe của anh Sương Hoàng mới có à mua xe anh Sương Hoàng mới có <laughs> trời ơi ơi ừ đây là một cái quà tặng âm nhạc nhẹ à, dạ em dạ, dạ tặng cho em rồi giờ anh mời em vô nổ dạ. máy xe gái nha đây gọi là gì ta vô gọi là người ta gọi là đạp đất rồi đúng không đúng rồi khoảng khắc khoảng khắc ok ok trời ơi vuốt tóc lên ngồi cho coi cái đây dáng chủ gì hôm nay y như đây cấp mà rồi giờ đề sao đây không biết đề luôn nè cái đẹp thắng không anh đẹp thắng chứ đẹp thắng nè bấm nhẹ bấm nhẹ cái nè ôi ôi tiếng máy thì nó đẻ trời nó sang xịn mịn hơn vay ót kinh khủng <laughs> chìa khóa của mình là chìa khóa cảm ứng ha à. em chỉ bỏ trong túi thôi à. em không có cần lấy ra khi mà ra khỏi xe em vuốt nhẹ bốn cửa nó đều có cái nó đều có cái oh. dạ dạ à, em vuốt nhẹ cái còn khi mở em thọc tay vô là xong dạ ha vuốt nhẹ ôi em có cần phải làm mẻ vân tay gì không? không? Không, không. à nghĩa là ai cầm lên cũng mở được đúng không? Chìa khóa ở cạnh. À ok ok. Chìa khóa ở cạnh bốn cửa đều có hết. À. hợp tay vô bất kỳ cửa nào nó đều có hết. Đâu đâu em muốn em làm demo cái này. Rồi giờ sao? Rút nhạc đấy. Đây ha. Rút một cái thôi là xong rồi, lấy ngón tay cái. Nè À vậy hả? Đúng rồi. Xe tay anh có, rút được xe đi. <laughs> lại không? Giờ sao? Dạ, em mở ra lại đi. Rồi. Rồi. À. Rồi rút cái này đây này ờ. giống như giống nhút gái rồi ta à đá cớp đá cớp ủa anh đá anh mới đá anh đá vô đá nhẹ dưới thôi đá nhẹ dưới hả đúng rồi là đúng rồi một, oh, một cái một cái thôi rồi. này là zin của hãng thôi có sẵn đúng luôn rồi, anh rồi, ghê vậy đặt lại nè là, là phải cầm gì khó hả anh đúng rồi Ồ. Chứ thôi nó không cầm nó lại nó đá lấy đồ của làm sao? Rồi, xe xin vĩnh quá. Tiếp mà. Rồi. Ồ. Rồi. Rồi. Bốn cái bánh xe của mình là bốn cái bánh chống nổ. nha dạ. Yeah. Đó. Trên xe của mình có camera 360 xung quanh xe đó, em vô em coi em sẽ thấy cảm biến va chạm nó cũng xung quanh xe luôn. nha dạ. Yeah. Khi nào có bất kỳ cái xe nào lại gần mình thì nó sẽ hiện thể hiện trên camera 360 luôn ha. Ủa cái camera này, này là, là, là có sẵn hả? Là, là, là... Anh mới lắp cho em đó. À vậy hả? anh lắp nhưng mà chưa tính tiền à đúng không nhưng mà anh chung hiền gì tưởng nó ủa sao có sẵn rồi à? tưởng anh hòn tụi anh hòn tặng không các bạn tưởng nó hòn tặng ờ, ờ. camera trước camera sau hai hai đèn dạ. này của em là hai đèn multi beam là hai đèn hiện giờ là xịn nhất bây giờ là cái bởi cái độ ánh sáng và độ thông minh của nó yeah. Dạ. trong cái xe này á trong cái đèn này của em á là nó có 84 bóng led chiếu sáng xa nhất là sáu sáu năm trăm 6500 650 mét, và khi em đi đường ờ, cao tốc á, xe nó sẽ tự dựng pha lên nhưng có bất kỳ một xe nào ngược chiều hoặc cùng chiều thì cái khoảng sáng đó sẽ tối đi không gây không bao giờ gây chói mắt cho người đi đường dạ đó là cái đèn này rồi đèn này mắc không mắc, mắc tiền không anh một cặp đèn này là khoảng nếu đèn không nó khoảng 200 triệu gì đèn cái cái ừ. đèn cái, cái bộ cặp đó hả anh ừ còn nhưng mà cái bộ này bao gồm còn bộ camera đa nhiệm đằng trước bộ xử lý trung tâm hai hộp đen trong này nguyên một bộ này khoảng ba trăm mấy chục triệu trời là hút vô cái là là là đền là, là mất ba trăm mấy chục triệu bảo hiểm đền cho em ha bảo hiểm đền đúng không ờ. à, à. đúng nè đó à, ờ, mày sẽ đi đấy hả hồi sáng anh đặt cái này cho em rất là dạ. kỳ công cái chìa khóa đời mới bánh này cũng rất là ngon yeah. Dạ. thì sẵn nhưng mà tại vì ờ, bên làm bánh đó, họ tới trễ yeah. Dạ. ra là anh phải cho ra để mua cái bánh này ngay cho em à hèn gì là, là anh kêu em đợi một chút xíu ừ xíu này đúng không đúng trời ơi kêu không múc nữa cái rồi cả dạ. bên hòn nha trời chú đảo hai cái luôn anh kêu là cái này ra không kịp nên anh chuẩn bị thêm cái này nữa trời ơi chưa hèn gì ông master master sale là đúng rồi đúng rồi cái này ngon <laughs> các ngôi sao ừ đưa mặt lên cái cắt thấy đẹp chứ đó trời ơi để tóc như đàn con gái thì cũng nhìn gì mà kỳ cục thật sự luôn á đây là do quyết tâm là lên nút nút kim cương lại anh Hoàng quyết tâm lên nút nút vàng nên không không có cắt tóc nó thật sự là nó khó chịu lắm các bạn các bạn hay comment cột lên cột lên à, cột lên được mà không có cộng dây thun dạ, dạ, dạ. cho em xin cộng dây thun đi ờ, à, cột một cái coi mặt rồi mệt mỏi luôn á cảm ơn anh thôi coi cộng với thun này cột cột tám đời cũng xong rồi. Đó, à, anh đỡ phụ phủ ha. À. Vậy đi. Rồi ok. Lát mẻ đi anh em mình nó ờ, sáng khói đi. Bánh kem đây nè, múc nè. Trời ơi, cái gì vậy bánh kem này em nhanh lắm, trời đang đói bụng nữa nhá. Chuyên nghiệp ha. Rồi, ờ, của anh Hoàng đây. Rồi, rồi. ok. Cái này là uh, mình xin phép hai bạn cameraman là mình đến Hoàng ăn để quay chứ không phải là không phải là nói chung là lá hai bạn à, ăn sao à, à ok à. ăn cái mở màn cái sinh nhật cái nè à. hai tám một bánh chân giờ mới ngồi ăn sinh nhật ờ, nhận mẹ nhận đồ rất là sinh nhật rất là gọi là sau này up lên kênh thật sự là sau này về già và lớn nhìn lại thấy nó kỷ niệm đúng, đúng không anh từ đó tới giờ có bao giờ em tổ chức một cái sinh nhật hoành tráng vậy chưa chưa anh hả sinh nhật đó hả <laughs> nó chảy luôn được không ạ được anh ừ. các bạn coi kênh mình ngoài biết không ra buffet năm sao toàn ăn bánh, bánh ngọt không rồi đúng không thật sự à, cho em đi ly lít tông um, đá đi chai đá bữa ngon á à. mấy ly đi à, cho em à bốn ly bốn ly đi ừ đó ừ ngon ghê kết thúc cho em đỡ thèm nếu mà em thích đi off road đi đi đi xuyên việt như vậy á ừ. tại sao em không chọn cái dòng cao mà em lại chọn một cái sedan biết sao anh tại vì ờ, thật sự là em cái cái nếu mà cái gì ta cái dòng mà dòng mẹt á ừ. sedan mà giống như dòng mà gọi là lời lời xe thôi thật sự là mình không thích đó là cái riêng cá nhân của mình thôi à, tại vì nhìn nó nhìn nó nhìn tuổi trẻ của mình mình không có gia đình nè độc thân mình vui tính nữa nè à thì cứ xe mà mạnh nhất ngựa to mình leo lên mình lại mình đèo thôi mà giá tiền lại hợp lý nữa đúng rồi đúng không đúng rồi tuổi trẻ là gì thứ nhất là các bạn là giá tiền hợp lý nè rồi ờ, uh, phù hợp với thể thao với, với lại dáng của mình nè đúng rồi hợp với độ tuổi của mình rồi uh, công suất rất là là mạnh đúng rồi vì gì mình phải dắt cái xe mà gọi là xe to bự chồng chành rồi đi <laughs> thật sự là đúng cái từ chồng chành giờ mới nhớ <laughs> ừ. em bị ám ảnh cái chuyện mà ôm cua gắt á nên à. những cái chiếc xe mà mà nếu mà nó cao như vậy em thật sự em cũng, cũng không không thích tại đúng nếu rồi. mà cao mà em đi một mình em nếu mà đi trên nhiều thì nó đầm xuống đỡ còn đi quỳnh em thì em ngồi trước còn chạy gì xe dắt mà bự quá trời bự chính xác đúng rồi đúng, không? anh rồi, đúng rồi. thật sự là mình không rành về xe sang nhưng mà mình đi mình cảm nhận rồi những chiếc xe cùi rồi mình biết là là thật sự là là là nó hạ trọng tâm xuống thấp đi ôm cua này nọ gắt tụi chỉ hay bóc đồng mà ví dụ thằng khác nó chạy qua gặp mấy xe mà xe khách xe tải rồi dằn mặt mình đúng không mình phải dằn mặt nó lại chứ dính ờ, ghế này đúng không không thì à, giới giới 245 mã dạ. và cái chế độ lái như thằng xe 300 AMG này thì là chắc chắn là trên trên với tốc độ cho phép của Việt Nam thì không thua xe ai cả. Vậy hả? Đúng không? Đúng rồi, đó, dạ, giờ mình mình thù mình thù lâu lắm nhưng mà giờ mới có dịp mình trả thù á. Đi lên cao tốc tụi nó cứ rịn rịn rịn rịn lên dằn mặt mình hoài à. Còn mình đẹp chứ. Đẹp hết lúc nghe bài ót rồi. Bài mình lớp bài không không vượt luôn tụi nó bực mình không? Nhưng mà dạ. xe này đừng đạp hết lúc ga nha. Vậy dạ. Dính ghế đó. <laughs> Dính ghế đúng không? Dính ghế, dính Ồ, trời cái món này yêu thích của mình nè. À. À, các bạn chắc là là, là, là rất là, là thắc mắc cái này kho nó uống vào nhiều khi đó, em nói thì với anh á. Em đi review quá. Ừ. Nhiều khi vui lắm, do em vô nhà hàng ờ, ở Việt Nam à, em ăn cái món ờ, ví dụ như em ăn món mì lạnh ở tại uh, nhà hàng Hàn Quốc đi. À. Thì thấy với em là nó ngon. Tự khách em đôi khi ngon xong đổi cái nhà cái chị quản lý mới kêu nhá, em em làm gì mà giờ cái quán của chị không còn mì lạnh để bán luôn. Thật sự cái món này của chị là người Việt Nam không thích ăn nó là ế. À chị nhập về cái mấy cái chục ký mì lạnh kìa mà nó lâu bán có thằng to à. à nó vô nó ăn cái gì anh ăn rồi hàn quốc biết là thịt nướng thịt đồ đúng dạng rồi, gì đúng, đúng không đúng rồi, cái ăn mì lạnh đâu bạn vô mì lạnh vứt bụp bụp hết không còn mì lạnh luôn hỏi sao vậy à, anh nghe thấy kho nó ăn cái mà anh ăn ờ. đó cái đó là do khẩu vị của mình nha các bạn cũng như này mình thấy ngon thì mình đúng mình kêu khi ngon không <laughs> cái này là anh anh xác nhận với em một câu chuyện có thật đó là anh có một người em là một tấm gương mà anh rất là mến đó là chủ cái chủ cái chuỗi nhà hàng mà trước khi bị đổi tên là Ngọc Sương mà em đã à, biết em à, yêu dạ, dạ. đó là bạn Trơn ừ. bạn Trơn đó là có cả một câu chuyện rất là dễ thương xuất thân từ bảo vệ và cuối cùng là yeah. Dạ. cái đó yeah. Dạ. nhưng bây giờ là bị đòi là bản quyền rồi giờ xuống rồi thì Trơn có kể danh nghe là ngày mà Trơn làm cái đó mà được em tới review con vua hoàng đế con vua à, hoàng đế dạ. là không đủ để bán yeah. Dạ. cái sức ảnh hưởng của em nó kinh khủng thiệt ờ, thật sự là lâu lâu em ít khi quay lại để em nghe ba nghe cái feedback đó thật sự nghe cũng, thấy là rất là vui là ừ. là hầu như em tới em ăn cái món nào nhiều khi cũng ngại cho mình thấy ngon nhiều khi người ta không thấy ngon mà người ta ăn cứ hết sạch cái món đó của, của, à. vàng à. đó nên khi nhiều khi à, lúc em cũng, cũng chia sẻ ở video trước mình cũng chia sẻ là người ta ít khi nhận quảng cáo này nọ tại vì nhiều khi mình cảm thấy là kỳ đúng không kỳ tại sợ lắm mình ăn xong cái mình <laughs> mình kêu ngon người ta ăn tới không thấy ngon người ta à. nói là kho này nó xạo cái kiểu vô mà biết các bạn ăn mà sạch luôn cái nhà hàng của người ta cái món đó ăn cái, cái món đó không à <laughs> không cái ở đây <laughs> cái ở đây là mình đang nói tới là cái sức ảnh hưởng ừ. còn mà ngon hay dở đẹp hay xấu cái đó là cái cái quan điểm cá nhân đó thì đó giờ em mới sợ là em sợ sức ảnh hưởng của em nó ảnh hưởng xấu với người ta đó chạy về lượt luôn lửa hả anh đúng rồi trời ơi thật sự là mình không biết chạy giờ như thế nào luôn giờ để nó lùi cái xe này ra cái đó nhìn đã đã không ủ rồi rồi